triệu Trời ơi có 2 cm các bạn nhé 2 cm 200 vâng. triệu Mà là bây giờ trước là mua trong Tết rẻ bây giờ Đồ này phải 500 đến 600 triệu Thế ạ Bây giờ sẵn sàng có khách đặt sẵn mua sàng là đúng chúng loại là người ta mua 500 đến 600 triệu Thế ạ à. Vâng Khung vâng. này Ví dụ đây như thế này tôi đổ sang đây Đấy Đấy Đấy Cái này rất là tiện Không phải đeo bình Bạn ạ Không phải đeo bình Mà không thể đeo bình này không trực tiếp vào thân đồ láng không có gì cả mà có thể nói là nổi tiếng ở Bắc Ninh ở thành phố Bắc Ninh và trên vườn lan này có điều gì mới lạ có những điều gì mà hấp dẫn mọi người đến thế thì ngày hôm nay chúng ta đến gặp chùa Vân An vâng à, thưa ông à, Nguyễn Văn Vị à, là chủ tịch hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh thì à, chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái Vân An này và ngày hôm nay đến thăm cái Vân An này thì ông có thể giới thiệu với các bạn là trên vườn của mình những cái giống lan bao gồm bao nhiêu giống lan và những cái lan này à, cách chăm sóc cũng như là cái mang lại cái cái, ờ, giá trị như nào ạ? Vâng, tôi tôi mới chơi chứ tôi cũng không phải chơi lâu nhưng vâng. mà thực tế ra là tôi chơi thì dùng dòng lan này là, nó nhiều loại chúng loại lắm mà bây giờ để mà tính được cái số đấy chúng chúng loại thì tôi cũng còn không nhớ hết <laughs> bây giờ nó, nguyên trong vườn nhà bây giờ nó cũng phải vài ba trăm loài lan rồi vâng. nhưng mà tức là trên ờ, sách đó của nó là không phải vài ba chục loài lan mà nó hàng mấy nghìn loài lan khác nhau vâng. thế nhưng mà qua quá trình tôi mới chơi thì tôi thấy là chơi như thế này thì nó cũng là một cái cái rất tao nhã bé nhỏ gọn gàng nhưng mà thật ra nếu tính về để mà làm kinh tế thì cái giá trị kinh tế của cái làm lan này rất kinh tế thế nhưng mà đầu tư những cái lan mà bình dân thì ai cũng chơi được Vâng. đấy thì tôi cái giống lan ấy là tôi rất nhiều vâng. thế nhưng mà cái giống lan đột biến nó gọi là lan đột biến thí dụ như là uh, ho hiến oanh rồi đấy rồi là năm cánh trắng phú thọ năm cánh trắng đại tướng rồi là uh, hồng mỹ nhân hồng yên thúy rồi là nói chung những cái giống ấy nó đắt quá vâng. thì, thì có thể là nhiều người chưa chơi được vì nó tính cm này nó là 200 đến 300 triệu một cm thí dụ vâng. như bạch tuyết thế cho nên là tôi cũng được am hiểu là là anh em giao dịch như thế cho nên thật thực tế ra là không phải ai cũng chơi được vâng. thế cho nên là chơi cái dòng lan dân dã vâng, như thế này ai cũng chơi được ai cũng chơi được thế mà vâng. tôi chơi lan thì tôi thí điểm mới đầu tôi mua cái phân silic về tôi chỉ cho ít thôi vâng. Mình thấy nó cũng đảm bảo không ảnh hưởng về cây thế sau tôi cứ bốc cho mỗi gốc một bốc vô tư cây không bị sốc thuốc lan cứng cây hoa đây nó cụ thế như cái này tôi chơi như, thế là từ tết đến giờ và hoa vẫn nở đảm bảo bền mức hoa như vậy đấy Nên, những cái này là, là là bền hoa như thế vâng. thế còn cái giống đây là hồ điệp vâng. phi điệp và trầm thì vâng. là bây bây giờ là nó mới bắt đầu nở thế nhưng mà cái độ nở của nó thì lần trước tôi cũng đã có một giò bạch ngọc và một giò ờ, năm cánh trắng ngọc hồng nở nó so với thời gian của những cái cái cái cái giò lan mà không bón phân này thì như trước ấy thì nó tàn trước là hàng chục ngày à. nhưng bón cái silic vào nó có thể là nó nó nó kéo dài trên à, thân cho mình hàng chục ngày hoa to à. dày cánh cánh dày tươi lâu tươi lâu mắt đấy. đẹp hơn phải không ạ đấy. mắt môi đều đẹp ạ đấy nói chung là mắt môi là do giống thế nhưng mà nó là nói chung là là là thân rồng là nó nó, nó sống nó đẹp hơn đấy. Vâng. Thế mà. còn cái giống này cái giống này cũng thế thôi cái giống này thì cũng nứa cũng từ tết đến giờ nứa đây. à, ờ, mọi người cứ mọi người cứ vào được chiêm ngưỡng vào đây cái này nó nó nó rộng mà cái vòng to cho nên là tôi bốc bốc nhiều phân xì lích lắm vâng. thế mà vâng. mỗi một tốt. cái cái giỏ như này thì ông cho khoảng bao nhiêu tôi cứ cho cứ cứ cứ, cứ rúm một rúm tôi cho vào không phải ra giặt gì cả vâng đấy có thể là nói là một nắm nhỏ nữa Chứ còn à, nếu mà thân thân ờ, cây nó ghép gỗ thì một là mình cho vào túi lưới nhưng to túi lưới thì nó lại chóng dốc nước thế vâng. tôi phải dùng cái túi vải này dùng những cái vải này cho vào trong thế là buộc chặt vào thế là nó ngấm nước ngấm nước thì phân nó, nó ở đây nó gió xuống ra và nó bám vào các rễ này thế là cho cây ăn cây tăng trưởng ăn thì cho nên là hòa rất nhiều mầm hoa rất nhiều dễ ăn rất nhiều và thân cây nó đang ra lộc ra ra thân con vô số vâng. đấy đây mầm đây đằng trước đằng sau ra ban ngàn luôn mọi người đều thấy được vâng. hết chèn vào cá phân nó chèn cá vào phân mà phân không cây không chết không việc gì thì tức là cái phân này của mình sẽ đảm bảo được cái, cái độ là không sót vâng. đấy và đây là giống gì ạ đây là hồng ngọc à, thế còn cái đây là trầm à, bạc biên trầm bạc biên à, đây là hồng mắt nai vâng. à, đây là hồng cánh sen vâng. Đấy, và một loại hồng nữa thì bây giờ kia là là là hồng lạng sơn vâng. đấy thế là mỗi thứ một à, một loài nguyên chỗ này thì đã một giống hai giống ba giống bốn giống năm giống, sáu giống, giống giống, nguyên chỗ này là sáu vâng. giống đây vâng. chậu sáu giống vâng. đây các bạn này cái hoa thì đã đẹp này nhưng mà cái lụ của nó nó rất là to như này đấy lụ đấy. to căng cái lụ to và căng căng mọng luôn đấy và nó đang chuẩn bị là chắc là cái này chỉ độ tuần nữa là nở thôi đấy, cái đấy vâng. mới hôm nữa là nữa vâng. Ừ. và sau đây thì mình uh, lên trên kia để mình tiếp tục xem những cái à, cái sàn trên kia xem là lan như nào vâng. đây là những cái lan những cái... đơn giản và thưa ông xin hỏi ông câu là cái giỏ như này thì có giá là ờ, trên thị trường là bao nhiêu tiền ạ nó nếu các bạn mà muốn mua 3 thì các bạn giao dịch 3, 3 triệu, triệu. nó vâng. tùy theo giống có loại này, 3 triệu có loại 2 triệu đây các bạn nhé ờ, cái giỏ này mầm nhiều lắm này có loại mầm nhiều lắm hơn một triệu đấy nói chung vâng. thế có loại chỉ mấy trăm nghìn thế là trong ví dụ như những cái hoa đẹp to như cái hoa vàng kia chỉ hơn trăm thôi vâng. à, <laughs> nó là do giống như hoa rất đẹp mà nở rất lâu đẹp mà lại rẻ cái này thì cũng nhiều mầm này nhiều nhiều nhiều lụ này nhiều lụ mà mầm nó trên thân nó nhiều mầm nhiều đây mầm đây đấy, đấy. mầm rễ đang ra mầm rất nhiều đấy, đây này, này. Vâng. Đấy. một loạt rễ vâng. mầm vâng. và tới đây thì chúng tôi sẽ có những cái kết hợp cùng với nhà vườn của ông Nguyễn Văn Vị để hướng dẫn các bạn là tách kia ra để trồng như thế nào đấy kia đây cái này ra dễ già cái là đấy. vặt ra cái là dòng xuống là sống cái này là kia rất là dễ sống ừ. dễ nó đang ra rất nhiều này khi nào cái dễ này nó già ra thì tách ra ta trồng là ta lại có thêm một một giòn khác đấy. đấy cho nên trồng lan khó nhưng mà lại dễ các bạn ạ thế và sau đây thì mời ông ờ, dẫn chúng tôi lên trên và vâng mời các bạn chúng ta đến với um, cái, cái gian chống đan của nhà ông Nguyễn Văn Vị ở trên tầng 2 Đấy, ở từ dưới tầng 1 thì chúng ta xem rồi và đến tầng 2 thì à, chúng ta xem tất cả những cái giống lan ở đây xem là lan được chăm sóc như nào mà lại đẹp và cái cho lại cái giá trị uh, thương mại cao như thế ạ vâng thưa ông là ông có thể giới thiệu những cái dòng lan của mình đi ạ đây đây lan này của chúng tôi đây thì là nói chung là trên này là nó ô hợp nhiều loại vâng thế nhưng mà thí dụ như là phi điệp tím rồi là uh, cứu long cao phong hoặc là là là là là, là chumray rồi là nói chung các loài là tôi siêu tập tương đối nhiều nó cũng mấy trăm loài hoa rồi vâng. thì nói chung là ờ, trong cái, cái cái, cái nguồn gốc của hoa thì mình không biết thế nhưng mà thực tế ra là chơi cái giống nào thì đi mua các nhà vườn thì mình mua các nhà vườn to thì nó chuẩn giống giống ấy vâng. thế còn mua trên mạng xã hội thì nó cũng vô cùng năm ngoái tôi cũng mua mạng xã hội cũng vẫn một ít thế nhưng mà năm nay tôi không mua trên mạng nữa vâng. đấy, thế mà bây giờ là chơi là chơi những cái cái nào nó chậu nào nó được cái đấy nếu có nhiều tiền thì mua chậu nhiều tiền mà ít tiền thì mua chậu loại giống nó vừa tiền vâng đấy, còn đây này trên thân nó là bây giờ như thế này là đang lại cũng đang ra ra ra hoa ra phi đây này đấy. Vâng. Đấy, đây này đấy, vâng. nhưng mà cái lượng phân silic đây tôi tôi bón cái phân silic đây nó như thế này cứ món đấy, là ăn quanh năm ăn quanh năm vâng. thế mà hết năm nay tôi lại bồi thêm tức là cứ bồi vào đây thì nó lại tan chậm nó tan ra là cây nó ăn dinh dưỡng nó đủ đúng đạo cũng có phân năng ừ, thân cây thì nó cứng cây ừ. mà hoa thì thấy nó nhiều hoa hơn vâng. rồi uh, hoa nó lượng nó bền hơn và với cái cái cái giỏ này thì trông nó có vẻ rất hoành tráng như này thì à. đây là giống lan gì ạ đây cái này nó gọi là um, mắt đỏ sơn đào giống cây từ của một người ở hòa bình người ta siêu tập được và người ta đem về lấy cái cái cái cái cái giống này người ta trồng mà người ta lấy tên gọi là tên người ta là mắt đỏ sơn đào à, mắt đỏ và đang đào. bắt đầu chuẩn bị ra hoa này đây đây, vâng, đây. Những... đều là ra hoa rồi đây vâng. chuẩn bị ra hoa là hết rồi vâng. khi mà những cái cuống cái lá này nó chuẩn bị rụng mà nó, nó sưng sưng lên nó là nó sẽ vâng. ra hoa vâng thì đấy. là nó là nó sẽ ra, chuẩn bị ra đấy. đấy và với cái đây với cái giò này cái giò này là là là là um, nó cũng là loài lan quý đấy vâng. cái này nó gọi là là là là, là um, hồng yên thủy à, hồng yên thủy vâng đấy vâng. hồng yên thủy vâng. đây gọi là hồng minh châu nhưng mà cái này là mua là nó chưa rõ hoa chưa dám khẳng định phải à. chờ hoa vâng ừ. hồng minh châu ông chỉ vào cái cái chậu dạ. cho các bạn xem ừ. ở ờ, giỏ trong kia kìa vâng. đây giỏ này đây giỏ ờ, giỏ trong đấy vâng đấy mà toàn, toàn, toàn bón phân ờ, đây tôi ra đây, hướng dẫn cái cái cách thức để bón phân cho cho lan mà dùng cái phân silic đây vâng. và sau đây thì chúng ta đến với một cái quy trình để hướng dẫn bón phân silic tân phát bắc giang cho tất cả các dòng lan từ lan thường từ lan rẻ tiền cho đến những dòng lan đột biến các bạn Đó. À, trọng lượng là 300 gram. Trọng lượng một lượng là 300 gram. À. Vâng. 300 gram thì hòa theo với lại 60 lít nước. Thì là 60 lít nước thì cái thùng này nó là ba thùng, mỗi thùng 20 lít nước. Vâng. Nhưng mà đây ờ, cái thùng này nước nó bơi, tôi, tôi có thể là chia làm 4 thùng. Vâng. Đây, chia làm 4 thùng. Đấy, đấy, đấy. đấy, đấy là đấy. Đây là 4 thùng này. Đấy đấy nó như vậy như vậy thì sau khi nó tan ra thì nó lắng trong cho vào cái bình bơm đây tôi tôi tôi tôi lấy cái bình bơm ra để phổ biến luôn vâng và đây chỗ này còn một phần ba túi phân thì tôi đổ tiếp tục vào một cái thùng bơm này đổ rồi sao vâng và đây thì còn một phần ba túi phân thì tôi đổ lốt vào cái cái thùng thứ ba này và mỗi thùng này thì có dung tích là 20 lít đấy thế và nếu như mà các bạn thấy rằng những cái thùng này nó còn vơi thì ta có thể đổ, đổ thêm tiếp một thùng nữa để cho nó đủ là 60 lít trên 3 thùng chuyển tiếp sang cái thùng cái cái thùng này vâng. ví dụ đây như thế này tôi đổ sang đây đấy, đấy. thế như thế này đấy thế là để tưới cho cây bằng ờ, phun cho cây ăn là là bằng cái này, bằng bằng cái thùng này luôn thế là vâng. vừa mát cây và vừa cho nó ăn luôn bằng cái thùng này đấy vâng. ví dụ đây như thế này là cho nó ăn luôn đây à đấy. hay quá đấy cái này rất là tiện không phải đeo bình bạn ạ không phải đeo bình mà phun trực tiếp lên như này phun trực tiếp vào thân vào lá không được gì cả mà đấy. nó ăn nó ăn ăn à, theo cái tốc độ này là nó mình bón lá luôn nó nó nó nó, nó, nó trực tiếp nó ăn luôn vâng, vừa đấy. Vừa dễ kích dễ vừa vừa nuôi thân đấy đấy nói chung là như thế và cứ khoảng 3 ngày thì các bạn thực hiện một lần các bạn biết 3 ngày nếu 3 mà ngày nếu mà như cái, cái uh, sinh học thí dụ đây trước tôi vẫn dùng đây tôi mua những cái bộ, bộ những cái bộ phận dùng phân sinh học những này nhưng mà khi mà cho ăn vào đừng, đừng quá tầm thì cây sẽ bị héo và cây sẽ bị hỏng vâng. thế cho nên là tôi những cái này là tôi không dùng nữa mà tôi dùng chuyến sang phân silic hết đây tôi mua cũng rất nhiều nào là B1 nào B12 nào là đủ các thứ vâng. kích dễ kích mầm nhưng mà cuối cùng là cái silic này lại vẫn là tác dụng cao vâng. Đấy. cuối cùng là những cái phần kia bỏ hết cái phần này là mà tôi cứ để lại dùng. vâng mà lại phải mà lại dùng tôi là vẫn dùng vâng. này toàn bộ lên đến này bởi vì dùng cái silic này nó an toàn các bạn ạ nó vừa kích dễ nó vừa kích ná dày vừa kích thân mập đây là những cái cây mà dùng silic nó mập này bạn có thể chiếu cao lên này đấy đấy nó rất mập nó to bằng ngón tay như thế kia mà lan rồng nó đến cái mùa này bây giờ nó vẫn còn đi ngọn này là đáng là nó bé hám rồi đấy nhưng mà một số này cho ăn đều nó vẫn còn đi ngọn tiếp nó vẫn dài thân thân vú nó vẫn to vâng Vâng, chúng ta cứ ngâm vào đây sau đó thì uh, Đấy, Chúng ta chiết ra chúng ta, chúng ta lấy nước trong. Bởi vì vì sao phải lấy nước trong thì là lấy nước trong thì nó cũng bị tắc vòi mà. Còn cái bã bên dưới thì ta có thể là làm hoảng ra ta tưới trực tiếp vào những cái cái cái giỏ này. Đấy. Đặc hay là tưới luôn gốc. Vâng. Nếu mà những nước đặc thì ta tưới trực tiếp vào gốc. Và uh, thưa là trên cái ờ, gian này thì của mình ngoài lan thường ra thì mình có lan Thế, đột biến đây, thí dụ vâng. như là HO, à, hiến oanh là năm cái trắng ờ, phu, phu thọ à? Đúng đây, đây đây là hiến oanh. HO. À, đây, hiến oanh HO. Ừ, ờ, thế vâng. là đây, đây là đột thì, biến đây. Thì có giá là bao nhiêu ạ? Giò này là ừ, tôi mua có 300 triệu nhưng bây giờ có giá là khách chú cũ mua lại 500. Trời ơi các bạn có tưởng tưởng tượng được là một cái trong một cái giỏ lan rất là đơn giản nhưng mà <laughs> lại có trị giá tới 500 triệu đồng đấy nhưng mà chưa dừng ở mức này đâu các bạn ạ nếu như gặp khách nếu mà thì... thế này tôi mà tách ra mỗi một mắt này mà vâng. sau cắt ra nhân được một cây thì một cây này là có thể là bán có mua ra mầm là có thể bán được 5 triệu đến 10 triệu thế cả ừ. tức là mỗi một cái mầm này cái này không buông xuống được mỗi, mỗi cái mầm mà, nó ra mỗi mắt một mầm này à mỗi mắt một mầm đấy mà cái mầm này nó ra dễ gọi là ki và ừ. tách một cái ki đó ra Cứ cắt cái này ra là vâng. kích lên là nó sẽ ra mầm mà sẽ được 5 triệu một mâm Đấy. 2 triệu rưỡi bắt đầu mắt ngủ thế là à. lên mớ mắt ra rồi nó nó, nó, nó, mọc ra rồi là được, như thế này là được 5 triệu rồi đây vâng đúng đây như thế này là được 5 triệu vâng. đây vâng Đấy. đây HO như thế này được 5 triệu đây à, đây đây các bạn Đấy. đây nhìn để nhìn cho kỹ này làm này bé có khả năng phải đeo kính mình nhìn thấy cái này là cái bạch tuyết này cái giò này vâng. của tôi là tôi mua 200 triệu đây ạ, bạch tuyết 200 bạch triệu. tuyết 200 triệu. Trời ơi, có 2 cm các bạn nhé. 2 cm 200 vâng. triệu. Mà là bây giờ trước là mua trong Tết rẻ, bây giờ rồi này phải 500 đến 600 triệu. Thế cơ Bây giờ sẵn sàng có khách đặt mua. Sẵn sàng là đúng chúng loại là người ta mua 500 đến 600 triệu. Thế cơ Vâng. và vâng. đây là nó ra nhiều rễ lắm các bạn này. Đấy, đây, những cái rễ này. Rễ nó ra nhiều lắm này, xung quanh này. Đây. Đấy. Đấy, đấy tưới phân dùng vâng. phân bón tưới phân vào gốc vâng. nó rất cứng cây mà ngoài những cái giỏ này ra thì có cái giỏ nào trị giá hơn không không nó đến thế đến thế thôi vâng ừ. tức là mình mới đầu tư ở mức độ là vậy thôi thế còn thì bây giờ cái giò mầm như mầm kia bằng cái bụng ba bốn cm cũng là sáu bảy trăm triệu trời ơi ừ. các bạn không thể tưởng tượng được lan nó nó có giá trị như thế nào vâng còn những cái giỏ như này đây là mình đang đây là năm canh trắng đại tướng vâng. đây là, giá là bao nhiêu Hello, cái này nó cũng chín chục triệu thôi vâng. hơn chục triệu thôi giò này nó cũng hơn chục triệu thôi nó có mầm gốc có mầm kỳ trên thân nó cũng hơn chục triệu thôi vâng và các bạn ờ, chống nam thì nhiều bạn muốn hỏi là ờ, nếu mà dùng cái túi 5 cân thì rắc thế nào thì ông có thể là rắc để cho các bạn ờ, đây tôi rắc luôn vâng, rắc luôn để các bạn đây ạ cứ phân đây đây phân đấy rồi nhưng mà đây đây vâng tôi tôi không dùng túi nó nặng nề quá tôi đưa sang ờ, hình thức là tôi đưa sang đây từ cái, từ cái túi phân to 5 phân cân là tôi dùng cái phễu tôi đặt vào đây đổ vào đây thế là xong à. khi nào mới tôi cầm tay cũng được không rồi tôi cứ thế này tôi đổ vào không cần cái loa gì là là là là nhiều mới ít gì nữa cả đúng rồi đấy đấy, thoải mái cũng không lo sót kỳ à. Vâng. cái ưu điểm của cái phân này thì, thì ông thấy đấy. ưu điểm của nó là gì tôi thấy là nó tốt cứ gây ra nhiều rễ hoa bền rồi vâng. là tôi cứ thế là tôi sử dụng luôn và bón nó không bị sốc cây các bạn bón cây các bạn có, có bón quá tay một tí nó cũng không bị sốc cây đấy nó không bị hỏng cây của mình và cái phân này thì nó rất bền cây là chúng ta cứ rắc như thế này thì nó sẽ nó là dòng phân nhả chậm nó sẽ phân hủy uh, dần dần từ từ cho nên lúc nào cây cũng có ờ, cái để ăn cho nên chúng ta không sợ ờ, là đây thế cái này không phải là bây giờ mới rắc mà tôi rắc từ năm ngoái vâng vẫn nhiều như thế này đấy làm xa rẽ vẫn ra thân mầm gốc vẫn có không sót cây vẫn vẫn phát triển đều vâng cho nên là nó không phải lo gì đâu sót đây là còn thì thôi thì ừ, nhiều khi là người ta cũng dùng những cái phân sinh học vâng. thế nhưng mà quá trình tôi thấy phân này nó tốt rồi tôi cắt tôi bỏ kia hết này. nên tôi dùng toàn phân này vâng. cái phần này thì cái ngoài những cái việc mà nó bền cây nó ra nhiều dễ ờ, thân mập và nó cũng phát triển nhiều những cái mầm cái mầm hoa nhiều Đúng thì ờ, mầm hoa thân cái, nhiều vâng cũng thưa ông và cái ờ, nó có và cái tăng sức đề kháng cho cây và nó cái cái giảm cái sâu bệnh thì ông thấy nó thế nào cái mua sâu bệnh gì? tôi chơi, chơi chẳng biết là sau này nó thế nào nhưng mà hiện tại thì nó quá rồi sâu bệnh thì cũng không phải chăm không phải phun thì sâu bệnh không phải phun gì cắt này vâng. túi to này cắt ra dắt ừ. một gốc cái này xong vâng. đây cái túi ờ, này cho các bạn này túi này thì có trọng lượng là kg và nếu như mình cứ cầm lên này mình bón thì nó không tiện lợi thì chúng ta có thể là học tập theo cách làm của vị là chúng ta chia cho ra túi nhỏ cho vào đọ cái chai đây cho vào cái đọ như thế này trong cái lọ này rồi các bạn là cứ đổ vào mỗi một cốc này mỗi một cốc đồng các bạn à, đổ cho nó mỹ vào như thế này đó. À, cái này là lúc nào nó cũng có phân ra mà chúng ta cũng ví dụ có bón quá tay thì cây nó cũng không làm sao các bạn ạ đấy nó lại còn giảm được cả sâu bệnh nữa mà cũng không lo là nó bị thối thân dùng cái phân này thì nó chống được cái thối thân chống được cái um, mắt cua trên lá và bị vàng lá ở trên hoa lan những cái mà hoa lan rất sợ những cái bệnh mà hoa lan rất sợ thì dùng cái phân này nó kháng được những cái đó cho nên các bạn có thể yên tâm để sử dụng phân bón lâu dài mà chúng ta hoàn toàn không sợ là ngộ độc cây này không sợ là bị à, thối thân hoặc là bị mắc cua trên lá cũng như là cái vàng lá nhẹt dễ ở trên hoa lan à, nếu như các bạn muốn ờ, giao dịch muốn ờ, trao đổi học tập kinh nghiệm cũng như là muốn uh, mua thì ông có bán không ạ tôi cũng giao lưu ai mua tôi cũng bán mà ai bán tôi cũng vẫn mua vì mình thích cái cái sở sở thích của mình đã thích rồi thì hợp lý là cũng mua mà ai mua cũng hợp lý bán mà có khi là chia sẻ anh em chơi mà mình có mầm rồi thì còn tặng cho luôn chứ không, không vâng. cần phải là làm kinh tế bằng cái này vâng. Ừ, nhưng mà cảm thấy nó cũng hữu hiệu về kinh tế thì mình vận dụng mình cứ làm thôi vâng. à, Nam thì ờ, thú chơi lan là một thú rất là tao nhã và uh, người Việt Nam mình thì đã có truyền thống từ xa xưa uh, chơi lan và cho đến ngày nay thì lan đang bùng phát có thể nói là bùng phát thì uh, chúng tôi cũng làm một phóng sự này để cho các bạn có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng cái phân bón silicon Pháp Bắc Giang để mang lại giá trị thương mại cao cho nhà vườn cũng như là tạo ra những giỏ lan đẹp hơn nữa đẹp thăng hoa hơn nữa các bạn ạ <laughs> và mọi à, liên hệ thắc mắc à, cũng như là muốn trao đổi về hoa lan thì các bạn hãy liên hệ với ông à, Nguyễn Văn Vị là chủ tịch hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh và ông có thể cho biết số điện thoại của mình ạ của tôi là 0912 580 418 chúng tôi sẽ đang kèm số điện thoại của ông Nguyễn Văn Vĩ ở đây và ông có muốn nhắn nhủ gì đến với còn thì tôi bạn? thì mới chơi thì cảm thấy nó cũng là một cái thú vui tao nhã nhẹ nhàng ngày xưa là những cái cây với khinh với vác với cấu nhưng mà bây giờ chơi mà gió lan như thế là bê nhẹ cũng một vài trăm triệu một vài chục triệu và một vài triệu thế cho vâng. nên là nó cũng là rất đa dạng như ngày xưa thì vất vả quá về cái, cái, cái, cười nhưng mà sang nó chơi lan này thấy nó nhẹ nhàng hơn khối dạ. tuổi già sức yếu thì ai cũng phù hợp và trên những cái khuôn viên nhỏ nhà nào cũng có một cái hiên nhỏ trên tầng 2 có thể là ừ, chỉ có bốn mét vuông năm mét vuông có thể đã chơi được một vài ba trụ lan rồi vâng. rất là dễ mà rất là là là là là, là vui vâng. <laughs> thế là các bạn cũng ờ, hưởng ứng là mọi người cùng chơi được chơi giao lưu vâng. vâng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 à, mang lại những cái giá trị thương mại cũng như là à, giá trị kinh tế cao cho bà con và đến đây thì à, chúng tôi xin kết thúc video và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo